Hello xin chào tất cả anh em đã quay lại lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một trận nữa đó là trận AFF Cup Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Malaysia và Lào Thì cái trận này sẽ diễn ra vào lúc 19 h 30 thì ờ, bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em luôn đây Thì ờ, Malaysia gặp Lào vào lúc 19 h 30 ngày 24 tháng 12 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng vị trí đầu bảng đang thuộc về à, Việt Nam Việt Nam đang đứng đầu bảng với 3 điểm sau một vòng đấu và có 6 điểm dương trong khi đó Malaysia đang đứng vị trí nhì bảng và có 3 điểm sau một vòng đấu chỉ có dương một điểm thì à, tối hôm nay sẽ có tối ngày mai và sẽ có vào lúc 5 giờ 17 ờ, giờ anh em thì sẽ có Singapore gặp uh, Myanmar khi à, Malai gặp Lào thì Việt Nam sẽ vào vòng sau mới đấu nha thì anh em cũng thấy cái phong độ gần nhất của hai đội thì bên phía Malaysia cái phong độ gần nhất của Malaysia là đang có một cái phong độ rất tốt nha anh em đã thắng tới 8 trận trong 10 trận gần nhất thì Malaysia đã thắng tới 8 trận và chỉ để thua hai trận thua trước uh, Bahrain Tajikistan thì anh em thấy phong độ của thằng Malaysia đang rất là tốt trong những cái à, mùa giải gần đây nhất còn bên phía Lào thì anh em thấy bên phía Lào Lào chỉ thắng được đúng Brunei và Molonia thì anh em thấy Lào chỉ thắng được đúng hai trận và 8 trận gần nhất khi Lào đã để thua thì phong độ của thằng Lào này không được tốt cho mấy cái trận gần nhất là Lào để thua Việt Nam tới 6-0 và trước đó Lào giao hữu với Thái Lan là để thua Thái Lan trước 5-0 và giao hữu với um, Brunei thì Brunei cũng đã ăn 1-0 thì cái phong độ của thằng Lào này đang rất là tốt không không được tốt cho mấy ông nha anh em còn long cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy những cái lịch sử đối đầu trước đó mà Malai toàn thắng Lào với cách biệt từ 3 bàn thắng đâu lên đây anh em thấy trận 3-1 3-1 4-1 4-0 thì phong độ của thằng Malai lúc nào cũng cao hơn cái thằng Lào và gặp Lào toàn ăn Lào với cách biệt từ 3 bàn thắng đâu lên cho anh em xem cái trận gần nhất mà Lào gặp Malai vào cái giải AFF Cup hồi năm rồi tháng 12 năm rồi 2021 nha anh em thì anh em thấy vào hai phút đầu vào hai hiệp 2 thì nó đã có hai quả hiệp 1 với anh em hiệp 1 đã có hai quả dành cho các cầu thủ uh, Malaysia vào lúc thứ bảy và phút thứ 34 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Malay đã rất là tốt còn cái tỷ mã cái lệ kèo gốc kèo gốc thì anh em thấy hai thằng này nó gặp nhau thì gốc đang ngang bằng đã có 6 quả gốc thôi những cái mã kèo gốc thì anh em có thể đánh rung được nha đánh rung vào những cái phút mà mình sẽ thông báo cho tất cả anh em trong nhóm là sẽ có cái kèo rung gốc thì báo anh em rồi vào rung gốc thì anh em hãy vào chứ anh em không nên gầm trên dưới gốc tài xỉu gốc nha cái trận này tương lai một là nó nổ nhiều hai là nó không nổ thì bởi vậy mình mới phiên anh em không nên vào cái mã gốc thì anh em thấy cái đội hình cũng vẫn cái đội hình chiến thuật của thằng Malaysia lúc đó nó ăn với cái tỷ số 4-0 là nó chơi đội hình 4-1 4-1 còn cái trận gần nhất nó gặp Myanmar Malaysia gặp Myanmar thì chơi với sơ đồ 433 thì cái sơ đồ 433 của thằng Malaysia không có hiệu quả cho mấy thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Malaysia chấp tới 2.5 và tài xỉu 3.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo trên cho mình vào cái mã kèo trên và anh em tài xỉu thì anh em lót rung tại sao anh em lót rung thì giống như giả tỷ như cái trận này nó ăn ba không thì anh em cũng có thể húp được cái mã kèo ba quả rung mà anh em đánh tài thì anh em lại thua mà anh em nằm trên thì anh em lại ăn nhiều khi nó ra cái mã kèo 31 31 thì anh em nằm trên anh em lại thua mà anh em nằm tài thì anh em lại ăn cái đó là anh em phải nhìn xem xét được cái trận đấu anh em nhận định được cái trận đấu nó đi về cái hướng nào và anh em đẩy kèo ra anh em có thể xả kèo đầu kịp lúc và anh em nhồi thêm kèo chứ không phải anh em nằm trên dưới tài xỉu cái bắt đầu anh em ngồi anh em xem cái đó là tỷ lệ anh em thua rất cao bởi vì mình phiên anh em nên vào cái nhóm của mình để chơi mình cập nhật kèo liên tiếp cho tất cả anh em và mình đã đưa cho những anh em mã kèo thơm để anh em ăn chứ không phải mà gửi cho kèo anh em đánh xong cái anh em ngồi xem đâu thì những anh em đang chơi qua thầu qua cò anh em cứ liên hệ ngay trực tiếp với mình đăng ký một cái rang để anh em chơi được những mã kèo hiệu quả nhất tới cũng đã ngoại hạng anh và c 1 trở lại rồi thì anh em cứ vào ngoại hạng anh và c 1 trở lại thì anh em cứ đăng ký trang anh em vào anh em chơi anh em chơi riêng biệt một mình anh em cho nó dễ ăn hơn chứ anh em chơi qua thầu qua cò chẳng khác nào anh em cho người ta cắn like anh em là không bao giờ anh em lời được nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong anh em nào mà trùng máu với mình muốn vào chơi kèo của mình muốn đăng ký rằng bên mình chơi chung nhóm với anh em mình trong nhóm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo với mình là 0963731346 cho mình xin nói thẳng với những anh em mà vào xin kèo đang chơi ngoài vào xin kèo hoặc là vào tìm hiểu thì anh em cái sự uy tín của mình tới thời buổi hiện tại tới bây giờ thì anh em cũng đã biết rồi tới bây giờ hiện tại rất là nhiều cái nhóm đã giải tán trong cái mùa World Cup rồi tại sao thua kèo không tại sao cái nhóm mình nó gồng cầm cự tới bây giờ là tại vì trong nhóm mình kèo đã cho ăn rất là nhiều chứ không phải mà cho kèo thì không phải ai không cũng không có cho kèo thua anh em nhiều khi mà mình cho một kèo thua nhưng mà anh em ba kèo sau anh em húp lại chín mã kèo đó quan trọng là cái vấn đề chứ không phải ai cũng nhận định cho anh em ăn suốt được thì đó anh em nào cứ trùng máu thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo với mình là 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Thì thông tin thông tin liên hệ của mình nên có để dưới phần bình luận anh em cứ nhắn vào phần bình luận thì anh em sẽ thấy cái Zalo hoặc là cái Telegram của mình. Anh em cứ, cứ nhắn tin qua đó mình sẽ hỗ trợ anh em hết mình thì mình nhận định đến đây cũng xong anh em nào đang xem mà chưa có đăng ký kênh á thì anh em cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like còn anh em thấy hay gì để lại cho mình một bình luận thì à, đến đây mình đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau